trong thí nghiệm trong giới khoa học đã khẳng định rằng thế giới của thần Phật là có thật. Giáo sư Lý Tự Sầm là nhà khoa học xuất sắc người Đài Loan. Ông đã dành nửa cuộc đời của mình để làm những công việc nghiên cứu liên quan đến những linh kiện dẫn điện. Nhưng trong một lần tình cờ, ông đột nhiên bắt đầu nghiên cứu tiềm năng của cơ thể con người và cố gắng khám phá lối vào của thế giới tâm linh – vật lý hiện đại giống như giả thuyết không gian, thời gian đa chiều. Giáo sư Lý Tự Sầm tin rằng có đến 8 chiều trong vũ trụ. Con người chúng ta sống trong một thế giới ba chiều và trục thế giới là một chiều kết hợp với thế giới của chúng ta là thế giới vật chất, còn không gian bốn chiều còn lại là một thế giới khác. Đó là thế giới tâm linh hoặc thế giới hư vô quá trình thí nghiệm để đưa ra kết luận này như thế nào. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Liệu sự thực có con đường kết nối được với thế giới tâm linh? Các nhà khoa học phát hiện cảm xúc của một người sẽ kích thích trường năng lượng xung quanh anh ta. Trường năng lượng của một người lạc quan sẽ tăng lên và trường năng lượng của một người tiêu cực sẽ mất đi. Nếu giải thích theo các nhà khoa học hiện đại, thì có thể gọi đó là quang sinh học. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng tính không trong đạo Phật không phải là hư vô mà là sự tồn tại ở một dạng vật chất, chỉ là nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như từ trường hấp dẫn năng lượng mà các nhà khoa học thường nói. Do đó giới khoa học gọi nguyên tố không gian là ether. Đây là phương tiện duy nhất của trường năng lượng thế giới – đây cũng là phương hướng chủ yếu mà giáo sư Lý Tự Sầm đã nghiên cứu để kết nối vào thế giới tâm linh. Nhưng liệu cái gọi là kết nối vào thế giới tâm linh có thực sự dễ dàng như vậy không? Năm 2018, giáo sư Lý Tự Sầm đến thăm thiên tài viết lách nghe khuôn ngoài đời thực. Vào năm 17 tuổi, ông ấy đã bắt đầu viết và gửi bản thảo. Người ta nói rằng bản thảo của ông ấy chưa từng bị từ chối bao giờ, đặc biệt là loạt tác phẩm khoa học viễn tưởng The Wi-Fi với tên tiếng Việt là Hồ sơ tuyệt mật của tiểu thuyết gia Nghê Khuông có thể được coi là khởi nguồn của khoa học viễn tưởng phương Đông. Lý Tự Sầm đã gặp Nghê Khuông và cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Nghê Khuông kể cho Lý Tự Sầm nghe về kinh nghiệm viết lách của mình – nó giống như đang đóng một bộ phim trong chính bộ não của mình vậy. Khi ông viết hết cảnh này tới cảnh khác không ngừng hiện ra liên tục. Có lúc nhanh, trong một ngày, ông ấy có thể viết một quyển The Wi-Fi. Tốc độ viết của ông với một loạt bài đăng liên tiếp khiến mọi người đều kinh ngạc. Nếu những người bình thường chúng ta để viết ra được hơn 10.000 từ mỗi ngày, sợ rằng chúng ta đều phải tiêu hao hầu hết các tế bào não của mình chưa kể đến khối lượng công việc viết sách. Nhưng từ ngữ mà Nghê Khuông viết ra làm chúng ta cũng có thể cảm nhận sự khác biệt của ông ấy. Ông ấy không tưởng tượng hay suy nghĩ, nhưng bộ não của ông vẫn giống như một thước phim, chỉ cần viết nó ra theo cốt truyện. Giáo sư Lý Tự Sầm nói rằng, tôi nghĩ từ góc nhìn của người thường, Nghê Khuông là một thiên tài, nhưng nếu bạn nhìn nó từ góc độ đặc biệt, có lẽ sẽ có một thời gian và không gian trùng khớp với thế giới vật chất của chúng ta ở trong một thế giới khác, nơi mà tồn tại những sinh mệnh khác mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, nghe khuông đã được cung cấp một sự kết nối để nhìn thấy mọi thứ ở thời gian và không gian khác và sau đó vận chuyển nó đến thế giới ba chiều của chúng ta. 600 lần thử nghiệm trong thế giới khoa học. Giáo sư Lý Tự Sầm ban đầu là một sinh viên xuất sắc nhất về khoa học và kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện của Đại học Đài Loan, anh ấy đã đến Stanford để tiếp tục việc học của mình. Mặc dù trong vài năm đầu tiên, anh ấy đã cố gắng tìm kiếm thời gian khác, lối vào không gian được gọi là thế giới linh hồn, nhưng không tìm thấy gì. Mặc dù vậy, anh ấy đã tìm thấy những đứa trẻ có tiềm năng đặc biệt. Giáo sư Lý coi họ là học trò của mình và lặp đi lặp lại các thí nghiệm và huấn luyện. Từ đó anh ấy đã khám phá ra chức năng đặc biệt của việc nhận diện chữ cái bằng ngón tay. Nói một cách đơn giản, loại thí nghiệm này được thực hiện bằng cách bịt mắt, sử dụng các ngón tay chạm để làm cho các từ xuất hiện trong tâm trí. Nhưng loại thí nghiệm này không được cộng đồng khoa học công nhận vì nó không có cơ sở lý thuyết một số người yêu khoa học còn cho rằng đây là một trò lừa đảo. Nhưng dựa trên địa vị và uy tín của Lý Tự Sầm trong cộng đồng khoa học, một số nhà khoa học và nhà tâm lý học đã quyết định tìm hiểu để xem giáo sư Lý liệu có đang lừa dối công chúng hay thật sự có bí ẩn gì trong đó. Thế là họ đã liên lạc với giáo sư Lý Tự Sầm. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1999, nhân viên của Hiệp hội Vật lý và hai nhà tâm lý học đã lấy 100 mẫu được chuẩn bị trước và cho vào hộp kín để thử nghiệm. Khi giáo sư Lý Tự Sầm đưa một cô gái và hai đứa trẻ vào trong phòng thí nghiệm, chỉ cần ba người này đưa tay vào hộp giấy, chạm vào cốc trà giấy và nói những từ trên đó. Những từ cô gái miêu tả dường như đều đúng, còn hai đứa trẻ thì vẫn có sai sót nhưng chỉ là số ít nhà vật lý học và nhà tâm lý học có mặt tại hiện trường cũng đã bày tỏ ý kiến rằng thử nghiệm của giáo sư Lý Tự Sầm bước đầu không phải là một trò bịp bợm lừa người. Sau đó, một nhà vật lý học đã đến hiện trường triển khai thử nghiệm để khiến cho Lý Tự Sầm có một khám phá lớn hơn. Đồng thời, ông ấy đã tìm thấy một bước đột phá khác về tính quan trọng của không gian và thời gian. Nhà vật lý đã tìm thấy một mảnh giấy trắng từ hiện trường và viết lên giấy hai chữ, rồi vò tờ giấy thành cục tròn, đưa cho Lý Tử Sầm, mang tới cho cô gái và làm thử nghiệm kia. Sau khi cô gái ấy cầm lấy cục giấy, lại nói chỉ nhìn thấy một chữ quang. Giáo sư Lý cho rằng cô ấy đã xuất hiện sự sai sót bởi vì đã trải qua thời gian dài làm thử nghiệm dẫn tới có chút mệt mỏi. Thế là đã để cô gái nghỉ ngơi một chút thử nghiệm tiếp theo mới chính thức bắt đầu. Các nhà vật lý học lại tiếp tục đưa cho cô gái cục giấy đã bị vò nát. Cô gái sau khi xem tờ giấy đã nói ra chữ, thậm chí còn nói nhìn thấy có bóng một người lướt ngang qua. Lúc ông ấy phát sáng, còn cười với cô ấy. Sau khi mở tờ giấy, Lý Tự Sầm đã nhìn thấy chữ Phật. Điều này có nghĩa là lẽ nào lối vào của một thời gian và không gian khác lại có liên quan đến Phật. Trong 600 lần thử nghiệm tiếp theo, giáo sư Lý Tự Sầm bắt đầu thử nghiệm với phương trình Phật giáo Tây Tạng và phát hiện ra chỉ có lúc thử nghiệm đến những chữ liên quan tới Phật. Một đứa bé ngoài cảm mới có thể nhìn thấy ánh sáng và hình ảnh, có lúc nhìn thấy ánh sáng, có lúc còn nghe thấy tiếng cười, có khi còn nhìn thấy Bồ Tát. Đặc biệt là trên tờ giấy có viết chữ Phật Đứa trẻ ngoại cảm còn nhìn thấy cả những hình dáng không giống nhau. Ví dụ như đứa trẻ nhìn thấy Phật Dược Sư sẽ còn ngửi thấy mùi thuốc nhẹ nhẹ thoảng. Nhưng nếu như đổi chữ Phật thành chữ khác hoặc bỏ đi một thành phần nào trong từ đó thì sẽ không có bất cứ hiện tượng bất thường nào xảy ra. Điều này khiến cho giáo sư Lý Tự Sầm đã có một dự đoán táo bạo rằng ở một thời gian và không gian khác giống như thế giới mạng thông thường hiện nay của chúng ta. Phật là đấng tạo hóa, đã lưu trữ một lượng thông tin lớn. Muốn đi đâu đều cần phải liên kết với những con số thiêng liêng tương ứng, đồng thời phải lắng nghe những lời dạy và lời khuyên của họ. Vậy liệu những gì mà giáo sư Lý Tự Sầm đã suy đoán có tính khoa học hay không? Xét từ lý thuyết và thực tiễn khoa học hiện nay, đôi mắt thuộc phạm trù lớn là bộ phận cơ thể mà có thể nhìn thấy mọi vật. Nó cũng là công cụ và nơi truyền tải thông tin của Chúa, bởi vì hình ảnh cuối cùng được phản ánh trong não. Vào thế kỷ 17, có một nhà toán học tên là Descartes đã phát hiện ra rằng trong bộ não của con người tồn tại một thứ tương tự như kết cấu của đôi mắt mà khoa học định nghĩa là tuyến tùng. Nó có võng mạc giống như mắt có thể phản ứng thông qua những tia sáng giống như con mắt thứ ba của con người. Cho nên, nhà khoa học cho rằng sở dĩ việc dùng ngón tay để đọc được chữ chắc chắn có sự giúp đỡ trung gian của tuyến tùng. Ngón tay và tuyến tùng thiết lập một mối liên hệ nhất định để tiến hành trao đổi với nhau. Đáng tiếc là loại năng lực này không phải 100% người đều có thể làm được chuẩn xác. Đồng thời, những đứa bé dùng tay để nhận dạng chữ trong quá trình phát triển. Năng lực này sẽ dần dần mất đi. Mặc dù lần thử nghiệm này của Lý Tử Sầm là có căn cứ, nhưng nó cũng mới chỉ là bắt đầu. Không có bằng chứng về một thời gian và không gian khác, cũng không có kết luận và phát hiện cụ thể. Cho nên có thể nói, những nghiên cứu liên quan đến thế giới tâm linh của giáo sư Lý Tự Sầm cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang trong quá trình tiến hành. Nếu chúng ta đánh giá từ các phạm trù khoa học đã biết, thế giới ở chiều không gian khác vẫn chỉ là giả thuyết hoặc là phải đợi đến tương lai khi thế giới tinh thần của loài người và cái nhìn của thế giới khoa học được nâng lên một tầm cao mới, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một thế giới vật chất ở tầng cao hơn. Các bạn có cho rằng thực sự tồn tại một thế giới không gian và thời gian khác hay không? Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới phần bình luận để tâm linh cuộc sống được biết với nhé. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.